nắng dữ gì trời nói vậy là Phật á đủ về đất tổ mình nội ngoại họ lư họ lê về ăn uống bữa nay sau thanh minh mấy con nó có quay heo đem về làm lễ vật cúng ông bà cô bác trong ngày trong cửa họ đầu năm đến cuối năm thành hoàng hổ táo là về ăn uống của hổ đốt nhang chứ thôi thôi bà đốt nhang khỏi lửa nón cho nó nó đang quay hình hình ờ, ờ má má mày đâu Đấy, có hình luôn nè thôi tao khỏi cầm nhang cũng được chung gặp chị bởi ơ em là ăn chính nè nghe thăm chị nè nghe chị bởi Chị Bảy ơi, chị cho em tôn trúng vài tấm vé số <laughs> Để em bố thí đứa nào nghèo em cho Vĩnh ơi ơi đi quanh số cũng xin tiền đi mấy vận chuyển bằng cách nào cũng được <laughs> cái bệnh cho chứ à. địa chỉ ấp nhân phú gì đó ừ. Thì anh em khác người ta vậy mình cũng ráng à, thời gian rồi về à. À. À, à, còn mấy tháng nữa Đức cho ông mày á, ờ ờ ờ à ở đang hả khỏe khỏe ba má mày có à. quá này đang ở uh, mày à. bộ uh, ông bà khóc với uh, bà nội với uh, uh, bác hai gái với uh, vợ sáu dạ con cái này khỏe phải không nội thấy màu mã làm gì được không nội đẹp vui không à, vui mà sao con thấy để cái chỗ trống nữa đó vậy cái cái cái chỗ nào trống chỗ trống phía trước á con thấy để trống bự á ờ hai ô mà gì sáu nữa chết á nằm ở bên này cũng giống như bà bà bà khóc rồi à, phía bên đó cậu hai nữa có trăm tuổi già nằm phía bên này vậy đó Ừ, hôm nay là 87 tuổi rồi Dạ Cô 83 83 rồi Dạ Anh Tám thì ảnh ờ, lớn hơn tuổi à. 84 à. Anh Tám á Tám là 85 à, 2 tuổi 85 rồi ha 2 tuổi Không quên thấy không Bữa nay về với ờ, mồ mã làm cái, cái chính thấy sao? Hai bữa nay là đẹp hết đẹp à, hết trơn à, cái sân đồ này nọ nó đẹp quá rồi thợ trước nó làm cái bực lên trơn nhất dạ yeah thợ sau nó lại nó, nó làm lại dạ nó à, người ta làm gì ta mới được bởi vậy đi cái cho nó mà... bước lên tôi nhất cái chùi dạ. ai cũng già trời mai đang trời ơi già hết rồi anh bảy ơi rồi từ từ đi hết vì à, thấy tóc bạc trắng lên đơn rồi ừ. thì trời ơi tôi gần 80 rồi chứ hỏi còn dạ. hỏi gì nữa đâu anh dạ. bảy dạ. mấy đứa nó cắn lên cắn lên là đây kẹp cho bà chính nè mày biết bà chính là ai không gì vậy bà à. dạ. chính em của bà ngoại dạ. Dạ. tại sao bà nó nó kêu bà chính làm gì nó kêu bà chính chuyện à, à, à, vậy hả dạ. bà chính lại không mà hỏi ở đây <laughs> chính là em mà nội em mà nội <laughs> này là là là con thằng khoa dạ ừ. cái thứ hai của thằng khoa đẹp trai ừ quá đẹp trai ở đó trời ơi đó ta chế dưỡng chính này cái học trò à, uống tống nói trời mà cô chê thầy vậy chứ cô bỏ thầy ra coi người ta lụm liền ở đó khóc yeah. đâu dám chê nữa đâu chê nữa làm sao rồi mà diện chính không phải xấu mà tại lúc đó ốm quá chứ sao á ổng mập lên ổng coi đẹp trai chứ lúc con con con đi lên ờ, thăm đó đợt đó anh hai cũng chung nó được rồi <laughs> nuôi ổng chứ ổng không có buồn ổng đau bệnh chứ ổng có buồn ổng vui lắm chị ba nói chuyện với ba đi nói về câu gì nói gì vậy ba nói gì à, <laughs> biết nói gì nhìn thấy ờ, hình ảnh của thợ nó làm mấy cái mộ và đẹp Đẹp, vui không? Ừ, vui Yên tâm chưa? Đẹp, quá đẹp Quá đẹp Đẹp thật <laughs> ba ơi ôi má ơi bữa nay á, ba ba ba về ba khen à, cái nhà má đẹp lắm á nha nha, nha má <laughs> thấy không nhìn tới nhìn lui á đó Trời ơi, chị Bảy là à. ngon nhất bày á Thấy không? Hình này là của má Đó, hồi đó cậu Tư giàu muốn chết mà việc con nhìn bây giờ coi Trời ơi, đám tiền mã mộ gì thấy eo kìa tụi Diệp muốn chết Cái ờ, hình của chị hai á ờ, là bà biết lấy từ đâu không? Ờ. hả lấy cái hình của chị hai lấy từ đâu không lấy từ cái cái cái cái cái cái cái cái, ừ. cái, cái hình mà chụp đám cưới của thằng khải á nói dạ. về yeah. nó đúng ra cái dòng giữa cái thấy cũng ok <laughs> tự nhiên thấy vậy à chứ mình cũng đâu biết làm sao làm sao đâu nhưng mà trời ơi dòng lớn Ủa, cái đó quế là đứng ra ngoài hả mà mưa ngoài à? trời ơi sáng sáng đủ bàn đó nó bún dời dời ra trước mình lấy mặt hào nữa mà tới bây giờ cái tự nhiên cái bài chị nè chị bảy ơi chị có phước quá chị bảy ơi <laughs> chính thấy uh, làm lại mẫu mã lần này thấy uh, đẹp không đẹp lắm trời ơi ngon lành mát mẻ sạch sẽ đẹp nhìn vô đẹp. là thấy đẹp liền có phước quá rồi kiếp sau chị còn có phước hơn nữa bây giờ là chị đã có phước rồi đó nhất à, bày đó sau này từ thứ hai cho tới thứ chín tôi rồi dạ. sau này không biết làm sao chứ từ thứ hai tới thứ tám ờ, chị là hẳn nước rồi chị bảy ơi vợ nằm đó <laughs> rồi nữa tới nó bên này à, cháu ba năm nữa vì chín tám mươi con cháu nó qua tầm tuổi già cho anh nằm kế bên này tuổi của má con đó vì dính nói má con 77 tuổi là là mất coi chừng gì chín giống vậy đó chín mươi chín tuổi gì khác không chín chín thì không không được đâu cỡ khoảng ờ, cỡ ờ, chín mươi lăm được cỡ chín mươi lăm dạ, ờ, trời ơi chứ còn còn đẹp còn trẻ mà Trời.

này lấy hình ảnh chị bảy nha nãy chị bảy uh, vô trễ không có không có quay phim uh, được thằng kia nha có lời rồi mà không có hình ảnh tự nhiên đi chị bảy ơi đi cái đầu là mình kéo không rồi bốn bây giờ cái gì người đang chạy nói hai ba điểm khỏi vô ngon lắm khỏi vô ngon lắm khỏi vô cầu chết là no ở con làm nó cũng dính chết là no là có lâu rồi cần nhiều gì đó là nó dung xe đấu lắm mà tại vì mấy nhà tải ở nhà á khoảng ngày rồi mình lễ năm tỷ có lẽ ngày lễ nó nghỉ mà container rồi chạy chết ngàn rồi du lịch với người này alo alo con này nè còn ờ, cho, cho cái mấy nhà đọc chưa hết thu và kẹo đúng lòng ăn thịt da đúng không? Thịt, đó thịt da á Các bạn xuống ở đây là nó, nó túa tùm lum rồi À mình đang ăn tiệc, đang dùng tiệc ở đây Nói nhẹ gì đó Rồi rồi con đưa điện thoại đi ờ à, là đi mát mát vậy rồi chứ anh tính là ở đêm cái rồi sáng sớm về bút khách sạn rồi hết trơn quá đẹp món này sáu nha món này quay này tư là nè ừ quay ở nhà đó à qua mày thì nào tết rồi có về à, tám về phải về nữa nha bạn Hiểu không? Đi không kìa rồi một hai ba bên đó vô cái này hai ơi một hai ba vô cái này ờ, ờ, ờ, lấy hình cây không ra anh đâu tôi ra cho chút về cái biết nhà nước được nha là bên nó đi về lý không dạ. sao